Hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh ờ, Cao Tiến Số Kèo Hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất Thì ờ, mình cũng đã lên video ờ, soi kèo xong cho anh em chặn C1 giữa Brentford và Napoli Và trong video này mình sẽ lên tiếp trận đấu cùng giờ còn lại giữa Liverpool và Real Madrid cho anh em tiếp tục tham khảo thì trước tiên nói về đội chủ nhà Liverpool thì ở hai trận đấu gần đây lữ đoàn đỏ đã tìm lại được cái chiến thắng liên tiếp khi có chiến thắng trước Everton và mới đây là Newcastle với cùng kết quả là 2-0 đấy nhưng anh em thấy này thầy trò của ờ, huấn luyện viên Klopp chỉ có được hai chiến thắng hai hòa và phải nhận đến 4 ờ, thất bại ở 8 trận đấu trước đó một ờ, phong độ tương đối tệ dành cho Liverpool ở mùa giải năm nay nhưng mà với hai cái chiến thắng 2-0 ở hai trận đấu gần đây tại ngoại hạng Anh đã giúp cho Liverpool một phần nào đó lấy lại được sự tự tin khi phải bước vào trận đối đầu với Real vào đêm nay và nói về à, bảng xếp hạng tại ngoại hạng Anh, hiện tại thì à, Liverpool đang có được 35 điểm sau 22 vòng đấu. Anh em có thể thấy này, cơ hội để vào top 4 của Liverpool vẫn còn nguyên. Đấy. À, khi mà hiện tại Liverpool chỉ còn kém à, top 4 với 7 điểm cách biệt mà thôi. Và thậm chí là Liverpool còn đang thi đấu ít hơn top 4 là Tottenham với hai trận đấu. À, quay lại với tình hình phong độ tuy có phần tương đối tệ mùa giải năm nay nhưng riêng trên ờ, sân nhà thì ờ, Liver vẫn đang bất bại ở 4 trận đấu gần nhất ờ, với hai chiến thắng và hai trận hòa thì điều này cũng sẽ tiếp thêm một động lực rất lớn cho Liverpool trong cuộc đối đầu với Real đêm nay còn về đội khách Real thì đang trải qua các chuỗi trận khá là thăng hoa thì anh em có thể thấy Real đang có đến 8 chiến thắng, một hòa và chỉ phải nhận một thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất Đấy, chuỗi trận này cũng đã giúp cho Real Madrid đứng ở vị trí thứ hai trên ờ, bảng xếp hạng La, Liga với 51 điểm sau 22 vòng đấu. Thì ờ, Real hiện cũng là đội bóng ờ, ghi được nhiều bàn thắng nhất La Liga với 46 bàn. Một cái phong độ rất tốt dành cho Real Madrid và hàng công của Real ở những trận đấu gần đây ấy thì thi đấu cũng rất là hay và liên tục nổ súng. Điển hình như là Real có các trận đấu giành chiến thắng với tỷ số rất đậm như là chiến thắng 4-1 trước uh, Ali này uh, rồi chiến thắng uh, ờ, 5-3 trước uh, Ahila uh, và tiếp theo là trận thắng uh, 4-0 trước uh, Onche thì gần nhất Real cũng đã đánh bại uh, Onche với tỷ số là 2-0 chung cuộc đấy một hàng công cho thấy là uh, đang thi đấu uh, khá tốt của Real ở thời điểm hiện tại nhưng mà đến với cuộc đối đầu lần này uh, đụng độ với đối thủ là Liverpool và đội chủ nhà Liverpool cũng đang uh, bắt đầu có dấu hiệu uh, hồi phục về mặt phong độ này nhưng mà Real Madrid thì chắc chắn là thử thách ờ, khó hơn nhiều so với Everton và Newcastle thì điều này ờ, đã chứng minh ở lịch sử ờ, đối đầu của hai đội mà khi mà Real nắm hoàn toàn lợi thế với 5 chiến thắng, một hòa và chỉ phải nhận hai thất bại trước Liverpool mà thôi. Và anh em nên nhớ một điều đó là hai thất bại của Real trước Liverpool đã xảy ra ở tận năm 2009 rồi. Đấy và ở trận đụng độ nhau gần nhất thì Real cũng đã đánh bại Liverpool với tỷ số là 1-0 ngay trên sân Anfield. À, và trước khi đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, mình sẽ nói sơ qua về à, đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Thì à, chủ nhà Liverpool ra sân với sơ đồ là 4-3-3. Thì đồng quân của huấn luyện viên Klopp chỉ thiếu vắng hai cầu thủ là Luis Diaz và Thiago. À, còn về đội khách uh, Real cũng ra sân với sơ đồ 4-3-3 và huấn luyện viên uh, Ancelotti vẫn chưa có được sự uh, phục vụ của tiền vệ uh, Tony Wood và uh, Ferland Mendy nhưng có tin vui do đội bóng này là Karim Benzema đã có thể quay trở lại trong uh, cuộc đối đầu đêm nay à, và nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo uh, đội chủ nhà Liverpool chấp 0.25 ờ, cả trận trước Real Madrid thì hiện tại Liverpool tuy có phong độ kém hơn Real nhưng ở đấu trường châu Âu sẽ rất khó để đánh giá một đội bóng qua cái phong độ của họ và với tỷ lệ kèo này thì mình có phần nghiêng về phía đội chủ nhà Liverpool nhiều hơn nhưng hiện tại để giành được chiến thắng trước Real ấy thì chắc sẽ rất khó cho lữ đoàn đỏ vậy cho nên uh, tuy rất kết uh, thằng Liverpool nhưng mình uh, khuyên anh em khoan hả vào cái mã kèo này thì anh em có thể để uh, bóng lăn 30 phút xem thế chặn như thế nào và để uh, kèo hạ xuống còn kèo động banh thì lúc đó anh em vào liver vẫn chưa có muộn à, và không chỉ riêng cái mã kèo này anh em cũng có thể vào thêm uh, mã kèo tài thẻ phạt ở trận đấu này vì cả liver và Real thi đấu uh, khá gắn uh, rất dễ dẫn đến những uh, chiếc thẻ phạt này và ở trận đấu quan trọng như cúp C1 thì chắc chắn hai đội sẽ thi đấu rất là quyết liệt. Ok, tóm lại là ở trận đấu này anh em có thể uh, vào cái mã kèo tài thẻ cả trận trước và anh em ờ, tiếp tục chờ đợi cái diễn biến trận đấu để uh, kèo hạ xuống rồi anh em vào để tránh cái trường hợp là anh em vào chơi báo ngoài qua thầu qua cõi rồi anh em vào cái mã liver chấp 0.25 đi lỡ như cái trận đấu đó hòa thì anh em lại phải thua nửa mâm đấy vậy cho nên anh em cứ thử nghe theo mình nếu kết Liverpool thì cứ đợi bóng lăn cỡ 30 phút để ờ, kèo hạ xuống đồng banh rồi anh em vào ok thêm một việc nữa là anh em phải có một cái trang riêng để chơi thì anh em mới có thể ờ, thoải mái tự do ra vào đủ hết các mã kèo mà anh em thích à, rồi anh em còn được ăn cao hơn so với cái việc là phải chơi qua thầu qua cò nữa đấy và những anh em nào chưa có được một cái trang uy tín hoặc muốn vào nhóm kèo bóng cao tiếng cùng đồng hành kiếm cơm gạo với anh em mình thì cứ trực tiếp liên hệ ngay qua số zalo là 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ à, trực tiếp thêm à, tất cả anh em vào nhóm và sẽ hướng dẫn cũng như à, chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất thì ok mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em nhớ ấn like cũng như ấn đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất